đang là 5 giờ sáng các bạn ạ Theo giờ Việt Nam ừ, Và mình đang ở Hà Nội Thời tiết lúc này nói chung là nóng nóng Và bây giờ thì mình đang đi xuống để lấy xe Ui, Đây sẽ là hầm để xe Ok và sau khi ờ, thu xếp xong xuôi thì đằng trước mình làm một ba lô đằng sau mình cũng làm một ba lô các bạn ạ mỗi lần về quê là coi như mang cả nhà về vậy nhưng mà không sao mình cân được tất on our skin We are young, we feel everything Yeah, it's starting to begin Hear the words we were meant to sing Nhìn hiền như một con béo I feel Where we are, where we are, we can run. Oh. giờ các bạn có thể thấy là đã gần 7 giờ rồi Mình đi hết khoảng tầm từ 5 rưỡi là hết gần một tiếng rưỡi Và mình đã có mặt tại thành phố Bắc Giang Và bây giờ chúng mình sẽ cùng lượn lờ quanh thành phố một chút Để xem xem là tình hình sau dịch thì à, mọi hoạt động diễn ra như thế nào nhé all the things that we can achieve? Are you starting to believe that tonight it was meant to be? Close my eyes. và mình đã về đến nhà rồi Bây giờ thì mình sẽ vào xem là Ơ ừ. Cô Han cầm gì ấy Cầm cái gì nhỉ Cái gì máy quay Ơ thì cô, con thấy cô Yến ở trên tivi á Đấy dạ, Cô ở trên tivi Đi thế hả Đấy á Ô thì mình đi đi đi xem em Khang dậy chưa đi Đi Ôi cô Yến nhớ pin quá Béo ấy Cái gì béo cái quần này này Cái quần này mặc béo á? Dạ. Thế thôi làm sao không mặc nữa nhá Con, con mặc tạm đi Mặc tạm đi á? <laughs> cô vẫn mặc đây thầy Cô mặc để đi về mà không bẩn hết rồi đây này ừ, À Quyền có quà cho Bin Đi, đi, đi lấy quà, nhanh nhanh Nhanh, đi lấy quà Nào, nào, nào, đi lấy quà Sao Bin dậy sớm đấy Con chim á con chim bay tận lên trời luôn ui bên bên đuổi nó bay nào bên đuổi nó bay đi Shì. bay đi bay đi con chim bay đi con chim bay đi ơ à, nhưng không bay U, <laughs> cái gì nhỉ U. Ừ. cái gì vậy cái gì nhỉ tí nữa con ăn thử nhá bị bẹp mất rồi của em bé Khang Cái này của con nhá Rồi con mang vào cho em bé Khang đi Xong gọi anh bùn dậy nhá Thôi con mang cho em bé Khang nào Đi Mang cho em bé Khang Ừ, của con con cầm Con con mang cho, cho em bé Khang đi Đâu nhỉ? Em bé Khang đâu nhỉ? Ơ à, à, Khang ơi dạ Khang Em bé Khang quên cô rồi à? Cô Yến không nhớ à? Uhm, chán thế Chào các bạn Ok à, Cái thời gian vừa qua ở nhà Bùn cảm thấy như thế nào? Nghỉ dịch bao lâu nhỉ? Chán ạ Chán à? Nghỉ dịch 2 tháng nhỉ? Nào Bin quay vlog nào Chào Bin Bin chào khán giả đi Con làm trò gì đấy? Ai dạy con trò đấy? Ờ Ờ, ờ. <laughs> Mình chào các bạn đi nào Hay chào cô chú nhỉ Con chào cô chú Con chào cô chú à, Bảo cô chú hãy like video của cô Yến đi Like video của cô Yến Subscribe kênh của cô Yến Subscribe Subscribe <laughs>